chào toàn thể anh em à, Sài Gòn miền Tây à, Bình Dương Đồng Nai là thường đánh tài xỉu đêm nay cũng về khuya rồi hôm nay à, Tuấn đi à, đánh tài xỉu về chỉ cần một à, mẹo nhỏ là các bạn sẽ giành à, chiến thắng với cái môn tài xỉu cái này rất đơn giản này chiến thắng hoàn toàn không tăng tích nhá bao trẻ hạt bao trẻ hạt nha các bạn nhá các bạn chỉ cần bỏ hạt vào được bỏ được hột tài xỉu vào là các bạn đánh là ok mẹo rất nhỏ nhá à, giờ Tuấn nói à, sơ về à, cái bộ tài xỉu đó bộ tài xỉu đó Tuấn thường gọi à, Tuấn gọi nó là nghiêng tài nghiêng xỉu các bạn khi đi sân chơi là các bạn đã biết rồi những người nào tâm lý người nào thích đánh cái gì là các bạn đã hiểu rồi bây giờ Tuấn sẽ giới thiệu về cái bộ tài xỉu nghiêng xỉu nghiêng tài cho các bạn xem nó hoàn toàn không tác tích Tuấn mới đi chơi về và đã giành chiến thắng Tuấn mới tranh thủ làm clip này cho các bạn về cái bộ tài xỉu uh, nghiêng tài nghiêng xỉu này cho các bạn bây giờ để Tuấn uh, giới thiệu uh, sơ về bộ tài xỉu nhá đây bộ tài xỉu thì hoàn toàn uh, không tăng tích gì nhá mà nên nhớ các bạn này các bạn muốn chơi tài xỉu ấy thì uh, nếu các bạn có sòng sới là tốt nhất thì mang hạt lên cho cơ sở Tuấn sẽ làm theo ý của các bạn ví dụ à, các bạn thích làm nặng tài nặng xỉu làm bao nhiêu hột cũng được là cơ sở Tuấn sẽ làm cho các bạn Giờ Tuấn nói về bộ tài xỉu như thế nào gọi là nghiêng tài nghiêng xỉu cho các bạn. Đây, cái bộ này hôm nay là Tuấn đi chơi đây. Chơi à, gặp được mấy con gà ở bến xe miền Đông. Đấy, mà Tuấn ăn được à, rất nhiều. Bây giờ thì Tuấn giới thiệu sơ này, bộ này hoàn toàn nó không tăng tích nhá. Bây giờ Tuấn kiểm tra cho các bạn xem này. Đây này, đây là cục lâm châm nhá này. Đây, Tuấn ấy kéo Tuấn thử cho bạn này. Đó, bắt hoàn toàn này, bắt này. Nhưng mà này, hột tài xỉu không bao giờ bắt. Đây các bạn nhìn này. Không bao giờ bắt nhá. Đây hột hoàn toàn là không có tăng tích gì nhá đèn soi với vô tư nhá đó lâm châm này lâm châm này là cực mạnh nhưng đi đánh sốc dĩa là ok này đó hoàn toàn là không có tăng tích gì nhá bây giờ tuấn lấy cái đèn nép của điện thoại samsung này tuấn soi này hoàn toàn cũng không tăng tăng tích gì nha các bạn nhá cái hột này này đó, hoàn toàn là không tăng tích gì nhá mình soi đủ ba hột luôn hoàn toàn là không có tăng tích bao trẻ hột bao ngâm nước muối bao hết luôn cơ sở tuấn còn làm à, theo ý của các bạn luôn đó bây giờ là cái bộ hột này là mình giới thiệu đây bộ hột này là nghiêng xỉu với các bạn nhé đây là mình đã qua chế biến của xưởng bên mình nó là nghiêng xỉu bây giờ Tuấn ạ để hết nên tài rồi Tuấn sóc thử cho bạn xem đĩa mấy à, các thứ kia là hoàn toàn không tang nhé này đĩa với nắp là bình thường đến sân người ta đĩa với nắp bình thường làm sao mình đổi được bộ hột vào là ok nhất là mình đánh là không có thua bao các bạn là không thua mà trẻ hạt cũng không, không có một cái gì hết bây giờ này, này Tuấn uh, làm thử cho các bạn xem đấy bây giờ mình để à, lục kia đúng không hột này là nặng xỉu nhá mình sóc 10 tiếng đúng không 10 tiếng thử cho các bạn nhưng mà phần đa nó về xỉu nhiều hơn nên nhớ là hột này hột xỉu bên mình sẽ làm hột à, nghiêng tài nghiêng xỉu ở trong này thường gọi là lệch tài lệch xỉu đấy các bạn bây giờ tuấn nắc thử cho các bạn xem đây bộ này gọi là bộ nghiêng xỉu tuấn nắc thử cho các bạn xem này các bạn thấy không ba con tam xỉu hoàn toàn xỉu này hoàn toàn xỉu này đó cái này gọi là miền Nam mình gọi là bão này ăn này, này lắc tem này. xỉu này các bạn này đúng không kỹ thuật này kỹ thuật cái này là khả năng lên tài này các bạn này đó các bạn theo cái này là mình vừa có kỹ thuật vừa phải à, nắc làm sao khi các bạn mua hoặc là đặt hột ở chỗ cơ sở Tuấn Hùng Tuấn sẽ chỉ cho các bạn thứ nhất là cách nắc như nào để cho nó ra xỉu cái bộ này bộ làng xỉu là cách nắc như nào mình sẽ ra xỉu mà cách nắc như nào để cho nó lên tài hợp lý nhất ăn tiền người ta cho hợp lý nhất các bạn nhé đấy mình muốn gì được đấy cái đó là theo sở thích của mình rồi đấy xỉu các bạn thấy chưa các bạn ơi xỉu lặng xỉu tài các bạn thấy không mình muốn lên tài mình lại có kỹ thuật nắp kiểu khác nó sẽ lên tài mà muốn xỉu thì mình nắp một kỹ thuật khác nó sẽ lên xỉu các bạn thấy không đây xỉu này muốn tài này lên tài muốn xỉu lên xỉu đây là theo ý của mình các bạn nhé tài thấy chưa các bạn mà có gì á muốn liên hệ với Tuấn thì qua hai số điện thoại trên này Tuấn Hùng tư vấn cho các bạn đầy đủ về môn tài xỉu nhà Tuấn hoàn toàn đồ là không có tang nhé này thứ nhất là Tuấn ờ, chỉ các bạn đây là hột nghiêng tài nghiêng xỉu hoàn toàn không tang này có bột bột này là bột bôi tài xỉu hoàn toàn không tang này một nọ tài nọ xỉu này đây Tuấn giới thiệu cho bạn sơ thôi còn uh, clip Tuấn đã nói rồi các bạn uh, để ý đăng ký kênh và xem Tuấn và Hùng sẽ nói về nhiều hơn về tất cả các à, môn về đánh tài xỉu thì hoàn toàn không tang nhé các bạn nhé bây giờ đây đây là keo bôi tài xỉu bây giờ thị trường nó bán rất nhiều nhưng là toàn bọn nó bôi lừa đảo không à không biết gì về keo thì cũng nói về keo nghe không biết gì cũng nói về nghe đấy đây là keo bôi tài xỉu các bạn mua thì phải được thử hàng lên tận trực tiếp cơ sở của Tuấn 188 Nguyễn Sĩ siêu thị Vincom lên nhà thử hàng đàng hoàng thử xong được mới mua chứ không phải là mua hàng tào lao về không chơi được tiền mất tật mang nhé các bạn nhé đó tất cả là hoàn toàn là không tang còn à, Tuấn còn một cái công nghệ cao nữa đó là máy thu và phát sóng các bạn để ý kênh xem à, cái video clip đó máy đó đánh cực hay luôn hoàn toàn cũng không có tang tích gì hết dễ đánh khi lên gặp Tuấn Hùng sẽ chỉ cho cách đánh và gặp được à, nên đánh mấy cái sòng sới thì phải dùng hàng giờ tất cả là dùng không tang hết rồi có tang là xưa lắm rồi để mấy cái lắp camera lâm châm hột tài xỉu lâm châm thì làm gì đánh được nữa bây giờ những cái hột như thế này đúng không hột hoàn toàn nâm châm này tuấn bắt thử này đó các bạn nhìn này hột như này thì giờ ai còn ai ai dám chơi đúng không đó đi chơi bây giờ là hoàn toàn không có tăng tích thì mình mới vào sân người ta mới chơi được chứ đấy thôi đến muộn rồi tuấn giới thiệu sơ về à, bộ nghiêng tài nghiêng xỉu cho các bạn ai có nhu cầu đặt hàng theo yêu cầu của các bạn luôn nhà tuấn sẽ làm theo yêu cầu của các bạn đó lên trên này mang hột theo tuấn sẽ làm theo à, hột của các bạn mà chỉ cho hạt canh đánh làm sao hợp lý nhất thôi khuya rồi chào anh em nhé mai à, có gì Tuấn làm clip khác thì à, giới thiệu anh em à, những cái đồ không tang nó hay hơn đẹp hơn để hoàn toàn chiến thắng nhé chào anh em